Bảo Hạnh, em trung thành nhân kính. Chào mừng anh em quay lại với kênh video marketing nhân Factor VN của em Live. Em đến từ công ty cổ phần xuất khẩu Factor Việt Nam à, và chào mừng anh em quay lại với chuyên mục review những dòng sản phẩm công ty Về thiết kế cấu tạo ở bên ngoài trên dòng sản phẩm này, anh em thấy thì máy sẽ được thiết kế là toàn bộ thân máy là thân máy to với thiết kế bàn điều khiển ở phía bên trên à, và trên máy thì được sơn hoàn toàn đó là sơn tĩnh điện với màu đây là màu cà phê màu à, độc quyền của thương hiệu Megatech đến từ công ty Factor Việt Nam à, và máy sẽ được thiết kế hai giá đỡ nhôm ở phía trên để giúp anh em có thể là đỡ được những cái khung cửa to à, và trên máy tích hợp cho mình đây là một cái bàn à, đạp để chúng ta có thể là thực hiện thao tác đó là ép đốt cửa nhôm và bây giờ chúng ta sẽ tiến lại gần hơn trên dòng sản phẩm này để cùng nhau là theo dõi chi tiết về ờ, từng cái ờ, cấu tạo nên dòng sản phẩm máy gốc kỹ thuật số và đây là thiết kế mặt trước của máy Anh em có thể quan sát được thực tế máy được thiết kế mặt trước rất là sáng với hệ thống đây là mặt bích thép ạ à. Và thép này sẽ được uh, hoàn toàn là thép nguyên tấm và được mạ cà rơm rất là sáng và anh em thấy thì miếng ờ, miếng BK này để đỡ nhôm của anh em đây được thiết kế rất là dày à, So với những cái dòng hàng phổ thông thường thì anh em thấy nó rất là mỏng Riêng cái miếng này được thiết kế rất là dày Ở đây thì nó có lưỡi ga của máy và những cái hệ thống dao à, Và bây giờ chúng ta tiến sát lại gần hơn để xem về dao cũng như là hệ thống bích tông Đây anh em thấy đây mặt bích của máy rất là sáng đây ạ Đây là hoàn toàn là thép nguyên tấm hết Không phải là thép chấp vá nên là sẽ đảm bảo cái độ đầu tiên anh em thấy sẽ là cái độ thẩm mỹ tiếp theo đó là cái quá trình sử dụng nó sẽ bền hơn rất là nhiều à, nó khi mà chúng ta đặt nhôm vào chúng ta ép thì nó sẽ không có bị cong ven hoặc là bị kê nhôm và đây là sản phẩm nhập khẩu hoàn toàn à, là hàng à, mới từ à, nguyên chiếc từ nhà máy Trung Quốc về Việt Nam để à, bàn giao cho anh em khách hàng sử dụng và đây là hệ thống dao thì anh em thấy tại máy hiện tại đang có 3 dao đây nhưng khi mà chúng ta đưa về xưởng thì tùy vào cái khối lượng nhôm thường thì chúng ta chỉ cần sử dụng hai dao thôi hai trong ba con dao này để mà chúng ta có thể ép được à, hầu như là các loại nhôm nhôm hệ sinh à, Sinpa 55 này và chúng ta sẽ ép được với chỉ với hai dao trên à, mỗi bên như thế này thôi và dao này thì kỹ thuật của công ty Factor Việt Nam sẽ giúp anh em đó là căn chỉnh hoàn toàn hết và đây anh em thấy đây à, đây là những cái hệ thống bích tông kẹp đây nó có tới ba cái bích tông kẹp nhôm và ba cái bích tông này sẽ giúp giữ thanh nhôm rất là chắc mà thông thường thì khi đưa về xưởng thì à, đa số anh em chỉ dùng một cái bích tông ở giữa này thôi là đã giữ được à, thanh nhôm rất là chắc chắn rồi và đây là lưỡi gà của máy thì lưỡi gà của máy này sẽ đưa lên à, lên xuống và đi ra đi vào à, để giúp cho chúng ta là ép được ở à, thanh nhôm một góc nhôm vừa đẹp vừa khít và đây là hệ thống dao dao thì nó cũng sẽ đi ra đi vào theo một hành trình đây ạ và tất cả những hành trình này sẽ được cài đặt trên một cái thông trên những cái thông số à, tùy vào hệ nhôm mã nhôm thì chúng ta sẽ có những cái thông số khác nhau đây là mặt trước của máy đây nhìn rất là chắc chắn và rất là sáng anh em ạ và bây giờ anh em ơi chúng ta cùng nhau ờ, đi xem qua về hệ thống bàn điều khiển xem là hệ thống bàn điều khiển sẽ điều chỉnh được những cái ờ, bộ phận nào của máy và đối với dòng hàng Megatech này hiện tại đang được uh, sử dụng phiên bản hệ thống điều khiển đó là bằng uh, tiếng Anh và tiếng Trung à, nhưng mà khi đưa về phân xưởng của mình sử dụng công ty Factor Việt Nam với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp sẽ giúp anh em đó là việc hóa lại hoàn toàn để chúng ta dễ dàng sử dụng hơn à, như anh em thấy thì ở đây ờ, trên dòng sản phẩm này về những cái thông số của nó mới nên là em cũng thì em cũng đã có ghi lại về từng cái chức năng trên ờ, hệ thống bàn điều khiển này anh em có thể nhìn sơ qua thì chúng ta cũng biết là trên máy thì nó sẽ có đây một cái nút đèn báo nguồn đây ạ và nút này là nút ờ, để anh em có thể là chọn này vận hành độc lập này hoặc vận hành song song trên dòng sản phẩm ép gốc đây là nút khởi động motor và đây là cái nút dừng motor đây là những cái nút cơ bản thôi còn đối với những cái ờ, hệ thống ờ, ờ, timer này như anh em biết thì em vừa chia sẻ là máy này chúng ta sẽ không phải điều chỉnh lưỡi gà nữa cũng như là những cái hệ thống dao sẽ được căn chỉnh hoàn toàn hết thì nó sẽ có trên những cái thông số này và chúng ta chỉ cần thực hiện thao tác ép trên cái bàn đạp đây ạ à. Đây anh em thấy thì bàn đạp này chúng ta chỉ cần thực hiện thao tác ở trên đây thì những cái hệ thống timer này nó sẽ nhảy số mà chúng ta đã cài đặt sẵn thì nó sẽ giúp cho quá trình giao ra vào à, nó sẽ được à, thực hiện theo đúng những gì chúng ta đã cài đặt. Và đây là toàn bộ à, hệ thống mặt à, trên bàn điều khiển của dòng sản phẩm máy gốc kỹ thuật số mang thương hiệu Megatech của công ty Factor Việt Nam. Thì quá trình ép gốc thử thì anh em có thể xem ở trên kênh video thì kỹ thuật của công ty Factor sẽ vận hành cho anh em xem. Và bây giờ mà anh em chúng ta cùng nhau xem về hệ thống tủ điện. Và đối với dòng sản phẩm máy gốc này ạ, à, anh em thấy thực tế thì con này đang được sử dụng hệ thống điện một pha thì phiên bản điện ba pha thì tại công ty Factor Việt Nam vẫn có cho anh em sử dụng con này sẽ phù hợp cho xưởng điện của anh em nào nhà xưởng của mình chưa có dòng điện ba pha thì chúng ta có thể dùng con này à, và anh em thấy thì thương hiệu điện được sử dụng đây là thương hiệu điện uh, hãng Chin thương hiệu điện cao cấp của Trung Quốc và dây điện sẽ là dây điện loại đồng hoàn toàn à, mà trên máy được tích hợp relay này cầu chì cục uh, khởi động từ cũng như là áp tổng cho máy và dây điện thì sẽ được đánh số từ tự rõ ràng à, và phía dưới đây đây là em đang đấu điện về điện ờ, nguồn điện một pha cho sản phẩm và hệ thống hơi trên dòng sản phẩm này được tách điện hoàn toàn sẽ đặt ở trong phần thân máy chứ không đặt ở trong khoang điện như những dòng sản phẩm thường nữa và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua về sản phẩm máy ép gốc kỹ thuật số Megatech